Chào tất cả anh em, hôm nay công ty chúng tôi xin hướng dẫn anh em cách đánh bịp, thủ đoạn bịp và bí mật những cái đồ chơi bịp. Thì, uh, hôm trước thì tôi đã giới thiệu với anh em những thiết bị casino giúp anh em qua mặt các nhà cái về các trò chơi như bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa, bài ná và đá gà. Bất cứ sân chơi nào đều là chơi được, đều có thiết bị giúp anh em chơi anh em giành chiến thắng. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em công nghệ chơi trên điện thoại. Thì công ty chúng tôi chuyên về hack lập trình và giúp anh em có những công thức, có những quy luật game trên điện thoại thì uh, anh em nào đã từng thua tha vay mượn nợ nhiều về các trò chơi này thì theo dõi kỹ vào đây để làm sao mình có phương pháp có cách đánh và giúp mình biết trước kết quả các trò chơi liên quan đến điện thoại anh em nhé thì uh, hôm trước thì anh em đã gọi điện đến của những cái trò chơi về bầu cua về tài xỉu về sóc đĩa thì hôm nay tôi đã test cho anh em những cái trò chơi anh em đã từng thua nhiều tiền nhất những trò chơi này này ví dụ như trò chơi này rất là nhiều anh em thua mất rất nhiều tỷ rồi thì sau đây tôi sẽ đánh cho anh em để anh em làm sao những anh em nào đã xác định chơi cờ bạc chơi theo kiểu đỏ đen thì anh em bỏ đi còn xác định muốn kiếm tiền trong trò chơi này thì anh em phải nhìn vào đây để có thể biết được thì sau đây tôi sẽ đánh luôn anh em nhé đóng vào này đánh con tôm một tỷ luôn nhá mở này có một tôm một cá một gà tôm cá gà đã được một tỷ đúng không anh em đánh 2 tỷ con nai này mở này hai nai một cua hai tỷ và tôi được 4 tỷ là cộng là tổng là tôi được 6 tỷ đúng không anh em đóng con này con này đánh con cua 6 tỷ luôn này mở này anh em thấy chưa có một cua 6 tỷ thành 12 tỷ một cua hai cá đóng con này đánh 12 tỷ vào con cá anh em nhé mở này hai cá một nai chuẩn xác luôn đúng không anh em hai cá một nai đóng vào này đấy đánh vào nào chuẩn vào đấy luôn không có sai này được anh em ạ tiếp tục đánh con cua này mở này anh em thấy chưa có cua có bầu có cá đánh ván nào chuẩn xác vào đấy luôn đến bất cứ sân chơi nào anh em chỉ cần có phần mềm của công nghệ này chắc chắn sẽ biết trước kết quả của chơi và sau đây tôi sẽ test cho anh em về sóc đĩa này ừ. mỗi trò chơi tôi sẽ test qua anh em một vài ván có anh em nào cần thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình công ty chúng tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cách đánh để anh em để biết trước kết quả chơi và cuối cùng mình sẽ kiếm tiền ở trong sân chơi đấy đóng vào này mở vào ván này ba đen này đóng vào này ván này chắc chắn tôi sẽ đánh chẵn nhé đánh chẵn 10 tỷ này sấp đôi ở chuẩn xác luôn không mờ sai này được tiếp tục này đánh chẵn tiếp 10 tỷ này mở này tứ tử này Đó, tứ tử trắng luôn ừ. 100 trăm ván này đánh nhẹ này bán nhà bán cửa đánh nhẹ ván này này mở này anh em thấy chưa ba hàng trắng Đấy, không mờ sai này được 100 trăm ván này tiếp tục đánh nhẹ này đánh nhà trăm tỷ vào nẻ này anh em thấy chưa ba hàng đen Đấy, không mờ sai này được anh em nhé thì sau đây tôi sẽ test tiếp về trò chơi tài xỉu này đấy để sát cái ờ, trò chơi tài xỉu này vào đây đấy để sát vào cái máy quay này để anh em nhìn nó dễ nha anh em nhé đóng này mở ra này ván này là xỉu đúng không anh em 10 điểm xỉu đóng vào 100 trăm ván này tôi sẽ đánh tài anh em nhé đánh tài 500 triệu này mở này đấy 2 4 5 11 điểm tài chuẩn xác luôn 100 trăm ván này tiếp tục tôi sẽ đánh tài đánh tài một tí này mở này anh em chưa 336 12 điểm tài chuẩn xác 100 trăm ván này tôi sẽ đánh xỉu đánh xỉu 10 tỷ này mở này anh em chưa 1146 điểm xỉu bán nhà bán cửa tôi sẽ đánh xỉu cái này này mở này anh em chưa 2 4 4 10 điểm xỉu không bầu xanh này được anh em nhé đóng này tiếp tục con này đánh xỉu tiếp này anh em thấy chưa 1 4 5 10 điểm xỉu 100 trăm con này tôi sẽ đánh tài anh em nhé mở này đấy 1 4 6 11 điểm tài anh em ấy thấy chưa như vừa tôi đã test qua cho anh em về những cái trò chơi trên điện thoại này thì đánh ván nào chuẩn vào đấy đánh bất cứ trò chơi nào liên quan đến bầu cua tài xỉu sóc đĩa đều là chuẩn xác 100 trăm thì tại sao tôi có thể thắng được thì đương nhiên tôi phải có công nghệ có thiết bị có phần mềm tôi mới thắng được thì à, công ty tôi chuyên về tất cả đồ chơi liên quan thiết bị casino và hack lập trình ra tất cả công thức quy luật game trên điện thoại bất cứ trò chơi nào liên quan đến bầu cua tài xỉu sóc đĩa trên điện thoại hoặc những trò chơi ở ngoài thì anh em phải liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình để công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em phương pháp cách đánh cách chơi giúp anh em phải biết trước kết quả chơi và cuối cùng mình sẽ là người giành chiến thắng thì ờ, tôi làm video này thì thực ra tôi cũng không khuyến khích anh em chơi cờ bạc nhưng anh em đã chót chơi bời thua ta rồi thì anh em muốn lấy lại những cái gì đã mất thì liên hệ để chúng tôi giúp anh em đơn giản vậy thôi của anh em thì yên tâm một điều là khi anh em đến với công ty chúng tôi thì chắc chắn 100 trăm sẽ giúp anh em giành thắng trong tất cả sân chơi của mình thì ờ, tôi có ba cơ sở chính một là Sài Gòn hai là Đà Nẵng ba là Hà Nội Hà Nội thì anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội còn ở miền Trung anh em qua trực tiếp cầu rồng Đà Nẵng hoặc qua bến xe Đà Nẵng còn miền Nam thì anh em qua trực tiếp bến xe miền Đông Sài Gòn qua trực tiếp cửa hàng tôi anh em sẽ test thử trực tiếp luôn với tất cả những phần mềm với tất cả công nghệ này cam kết anh em là chiến thắng 100 trăm trong tất cả sân chơi của anh em cam kết anh em là khi anh em đến bất cứ sân chơi nào chỉ cần à đây tôi sẽ hướng dẫn lại anh em với những cái trò chơi về bầu cua thì anh em chỉ cần đến sân chơi người ta không quan tâm người ta chơi cái trò chơi nào anh em chỉ là lấy điện thoại của mình anh em chụp hình cái trò chơi đấy anh em gọi điện trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình cho tôi tôi sẽ cung cấp cho anh em cái phương pháp cái cách đánh cái phần mềm để anh em đánh anh em biết trước cái quả chơi à, như vừa nãy tôi đánh ấy thì tôi chỉ là nói đơn giản này đối với những trò chơi này như vừa nãy anh ví dụ như tôi đến sân trường người ta mà tôi biết trước kết quả đấy thì liệu anh em có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong sân chơi đấy thì cái này tự anh em biết đúng không anh em là những người là từng sành sỏi trong lĩnh vực cờ bạc thì anh em biết thừa nếu mình nắm chắc được công nghệ biết trước kết quả thì anh em sẽ là như nào thì mình sẽ biết còn sau đây thì thời lượng video nó không có nhiều tôi xin kết thúc video đây chúc anh em giành thắng trong mọi sân chơi mình xin chào anh em